Rồi xin chào tất cả các bạn nha Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề Nó liên quan tới cái máy giặt ở ờ, à, đây ha ở đây hai cái máy giặt ở đây nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm cái cái cái vấn đề liên quan tới cái bộ hộp số hay là bộ truyền nhông á thì ờ, ở đây mình có hai cái ờ, hộp số của thứ nhất á, là của hình vô đây của xanh vô cái kết cấu là như thế này nha quý vị nó có một cái mâm nữa ha à, đây cái xanh vô còn ở đây sẽ là một cái còn bana ha các bạn thấy cái cái cái mẫu mã nó khác nhau ở đây nó có hai cái nhông nhựa hai cái nhông nhựa ghép với nhau còn đây là chỉ có một cái nhông đơn thôi nhưng cái hộp số này nó đã bị hư rồi các bạn thấy không cái lượng nhớt nó văng nè nước nó quấn nó xuống nước ở đây và nó văng tùm lum thì cái hộp số này á hộp số thằng xanh vô này mình sẽ chia sẻ quý vị về chút xíu chút xíu uh, chúng ta sẽ tháo pantalon ra để coi bên trong nó có những cái bộ phận nào thì trước khi làm thì mình sẽ đi qua cái sơ nét để chỉ cho các bạn hiểu ha đó là đại khái là kết cấu rồi cũng như là cái quá trình nó nó nó nó, nó như thế nào cái hoạt động bắt ra làm sao thì ở trên này hiện tại là cái con này nè đây cho các bạn hiểu cái con này đây cái con ờ, này thì bây giờ là đây là người ta gọi kết cấu mình sẽ đi phía vòng ngoài của nó về cấu tạo thì xanh vô nó có cái hình dạng như vậy ngay chỗ bên này có hai con ốc nhỏ đây nè thì người ta là đặt đặt cái motor ở đây nó có cụm micro bắt vô và nó kéo nó kéo nó giặt nó xoay hai chiều ha còn khi mà sấy á, thì cái bo mạch nó điều khiển nó chỉ có quay một chiều thôi là cái chiều thủy với thuận thuận, thuận với chiều kim đồng hồ về nó quay một chiều thôi thì lúc đó cái cần sải chỗ này nè nó sẽ được bung ra cái cần sải chỗ này nó sẽ bung ra như vậy và nó hở nó làm cho cái cái cần nhơ cần nhựa đây nè bạn thấy không phần nhựa đây nè nó sẽ hở ra thì lúc đó cái thằng này sẽ bắt vô ấy nó xoay nó xoay xoay xoay xoay một chiều thôi thì lúc đó gọi là chương trình đó là chương trình vắt thì đại khái bây giờ chúng ta sẽ nhìn như thế này ha cái phần mà các bạn để ý nha phần có bu ly là phần nằm ở dưới thì cái máy giặt nó sẽ nằm như thế này đây nó nằm như thế này nè đó cho các bạn dễ hiểu đó nó nằm như thế này để mình lấy cái thùng nhựa ra đây, cho các bạn à, dễ hình dung thì bất kể cái máy ờ, mono nào vậy cái loại là loại máy thông thường còn nếu mà là inverter thì cái ờ, kết cấu cái mẫu mã cái hình dạng nó sẽ khác vậy cho nên á thì chúng ta hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề này liên quan tới cái máy mono thôi giờ ngày hôm kia nếu mà rảnh là mình sẽ lật cái máy này ra là máy inverter Toshiba thì kết cấu nó làm sao mỗi một cái máy về cái model á, nó có một cái bệnh đặc trưng ha quý vị ha đây nó nằm như thế này thì nó sẽ hướng là như vậy nè đó này cái đế của nó để mình cho cái quý vị xem đây đại khái nó là như thế này nè quý vị đó nó là như vậy đó đó đại đại khái cái máy nằm như vậy nè cái cái cái motor này ở đây cái motor nằm đây nó sẽ kéo bu ly từ đây thì đây là cái thùng nhựa chứa thì mình đây có ba bốn cái thùng là mình chứa để mình <laughs> à, trồng cây mà rã nó ra những cái linh kiện những cái tủ mà những cái máy mà nó cổ lô sĩ nó hư nhiều quá mình bỏ đấy cái này cái mô hình của nó thì cái này á phần ở dưới này à, kết nối vô dây motor nằm bên đây ha kết nối dây motor nằm bên đây nè thì cái này gọi là bu ly và cái phần cùi nằm ở phần chơi ở dưới đây nè người ta gọi là cùi dưới cái chỗ này á là cái cần đây nó sẽ kết nối với một cái cục xả nước motor xả nước nó kéo ra như vậy kéo vậy chứ thì nó sẽ bung như này đó nó sẽ bung về này quý vị nó sẽ bung ra nó làm cho cái chỗ này nó hở ra là thấy không hai, cái chỗ này nó hở ra thì lúc đó nó sẽ bắt một chiều thôi là nó sẽ vắt chương trình đó là sẽ vắt đó thì uh, chúng ta đi đại khái sơ chút xíu mình sẽ mổ ra luôn cái này gọi là bu ly cái này gọi là cái cái uh, cùi dưới còn có nhông nhựa đen đen ở đây nè đây nhông nhựa đen đen ở đây nè thì gọi là cái nhông mà bên trong cái nhông đó nó có những cái uh, lò xo với lại cái ờ, một cái cái cái cái cái nhau bắt ôm sát rồi nó cái cùm đó còn cái bộ phận ở đây gọi là bộ phận thắng để ý nha mỗi khi các bạn mà cuối chương trình á hoặc là nó ngưng vắt á thì các bạn nghe nó cái cái cái cái cái cái cái cái là những cái bố thắng của đó cái này là bộ phận thắng trong đó nó có bố thì cái bố thắng của nó đã bị mòn rồi còn một cái máy mới thì không có cái hiện tượng không có tiếng kêu rét rét rét đó mà nó làm cái kích là rõ ràng nó là còn rất là chắc thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái này ra ha ở đây có mấy con ốc mình chừng tháo hơi hơi tại nó rất là cứng bây giờ mình sẽ tháo ra bắt đầu sau đó chúng ta thả bung từng chi tiết để coi bên trong nó có cái gì Dùng chút xíu mình sẽ dùng cái máy cắt á mình cắt hết ra để rồi cũng chừng chia sẻ các bạn cái cái linh kiện nó làm sao rồi ví dụ trường hợp mà nó sấy á ví dụ mà trường hợp nó sấy là nó nó bị như thế nào ha bây giờ chúng ta sẽ tháo trước tiên để mình tháo rời cái để ra thì cái người thợ cơ khí các bạn biết họ cũng vậy thôi tại vì khi mà cái trường hợp mà nó hư như thế này thường khi mà sấy nó hư á các bạn biết đây là cái dấu hiệu nè đó lúc mà vắt nó kêu xé xé xé xé mỗi ngày một lớn hơn thì cái hiện tượng là bị nước á, nó vô cái bạc đạn rồi nó làm cho cái bạc đạn bị hư bị rơ lâu ngày đây là cái hiện tượng nó còn để lại dấu hiệu này nè các bạn thấy không à, nhớ khi nước nó hòa lẫn với nhau nó trộn nó văng khi mà nó quánh nó quay nó văng tùm lum ở đây nó chạy xuống nè đây là cái dấu hiệu cái hộp số nó bị hư cái bạc đạn tùm lum rồi ha quý vị ha thì bây giờ chúng ta sẽ trước tiên là tháo cái này ra đấy tháo cái này ra trước tháo bu ly ra tháo cái nhông nhựa ra tháo cái lò xo ra rồi sau đó mình tháo bốn con ốc ở đây 1 2 3 đây và 4 đây mình tháo ra hết và sau đó chút xíu chúng ta sẽ lòi cái cùi thì cái đó là cái cùi dưới chúng ta sẽ cắt ở bên trong ra để coi bên trong nó có cái gì nha quý vị để mình hiểu được cái nguyên lý hoạt động của đó và bên đó nó kết cấu ra làm sao thì chúng ta mới có thể là tiến hành mình có thể tự đi mua linh kiện về mình tự thay thế ha thật sự thì à, để mà thay thế cái này á thì đòi hỏi có một số máy móc những anh em anh thợ cơ khí á thì họ có cái máy ép hoặc là máy tiện phai bào thì họ mới có thể làm cái điều này nó đơn giản hơn những người chúng ta nhưng mà bên cạnh đó ví dụ chúng ta có những cái máy mà ép trợ lực á ép như thế này nè mình trợ lực ép bạc đạn á hoặc là chúng ta tự đóng bạc đạn thì cũng được nhưng mà cái trường hợp có độ bền thì ờ, nó không có bằng những anh thợ cơ khí tại người ta chuyên nghiệp người ta thứ hai là người ta có những cái cái dụng cụ người ta phụ trợ làm cho nó tốt hơn bây giờ chúng ta sẽ mở này ra ha ở đây chúng ta dùng cái tiếp 13 cái đầu là tiếp 13 nè nha và cái chữ T à, chúng ta nói vô chỗ này rồi cái cây tu dít ở chỗ này chúng ta có những cái lỗ này bạn thấy không cái lỗ này nè mình sẽ thọt xuống đụng cái lỗ đây thì cũng có nhiều cách mở khác nữa nhưng mà mình thường hay dùng cái cách này có những cái anh em ta dùng cái cái kẹp á, cái kẹp có cọng dây xích nằm đây, người ta bóp lại người ta dặn nó ra nó cũng xong không sao cả thì mỗi người mở mỗi cách thì mình mở thế này là quen rồi bây giờ mình làm cái thế như này đã có một người à, vừa quay phim vừa làm cho nên mình phải làm cái thế này để mở làm cho các bạn coi nha là như thế này chúng ta chỉ cần mở ra ok ha để mình quay ra mở cho các bạn coi cho dễ đó rồi bây giờ mình sẽ mở nó lên đây nè mình lấy cái tay đúng ra lúc đầu nó sẽ nằm đây mình lấy cái chân mình chịu lại nha mình mở ra đó rồi chúng ta sẽ mở cái con tán này ra mở ra hết nhưng mà chúng ta hãy dùng một cái gì đó để đựng nó lại cho để thôi nó lạc mất nha quý vị mình sẽ dùng cái nắp này nè mình bỏ nó vô thì đây là có hộp số Sanjo thì cái những cái hộp số còn lại là Toshiba Panasonic hay là LG thì uh, nó có những cái bệnh đặc trưng thứ nhất á, là con Sanjo này thường hay có cái bệnh là sấy bị kêu còn cái con mà Panasonic với là cái con LG á bạn biết không cái kết cấu nó giống giống nhau và nó hay có cái bệnh giống nhau luôn đây mình gõ cái này thì ờ, nó hay bị là cái tình trạng là à, bị hư nhông còn cái con xanh vô này thường hay bị hư ờ, ấy bị hư cái cái cái cái cái bạc đạn và Toshiba cũng hay hư bạc đạn dính cứng quá nó dính luôn cái này này để mình gỡ số đất cho gõ cho các bạn xem cho dễ rồi bây giờ nè hồi nãy nằm đây mình đã gỡ nó ra rồi và cái này nó muốn quát luôn nè cái bu ly này nó muốn quát rồi mớp của tớ mớp lôi từ lưa rồi nè nó bu ly nó có răng ở đây quý vị để có răng ở đây nè đó cái răng rồi mình bỏ riêng qua một bên thì ở đây là gọi là cái cùm nhựa mà cái cùm nhựa đó các bạn để ý không nè cái này nó rơ rồi nè đó nó rơ nó rơ ghê chưa thì khi chúng ta mở sử dụng lâu ngày cái cùm nhựa này nè nó có cái hiện tượng mà mòn răng ở trong đây thì khi mà mình giặt á lâu lâu nó sẽ nghe cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc thì cũng là một trong những hiện tượng cái cùng nhựa nó bị mòn nó khiến cho cái tiếng kêu khi giặt rồi cái tiếng sấy mà khi giặt mà kêu lớn là lại bình khác nữa nha quý vị bây giờ mình sẽ mở ra nha lật lên không mở ra thì đây nè bên trong của nó là mở bò nè nó là kết cấu như thế này ha à, mở ra luôn rồi ở đây là cái lò xo giữ lòng thì cái lò xo này hết sức đặc biệt kết cấu nó đặc biệt lắm mình phải dùng cái kềm nha quý vị mở ra mới được chứ thôi nó đứt tay luôn cái này nó bấu chặt lắm đây chúng ta xoay ngược nó ra chúng ta xoay ngược nó ra đây còn một cái nữa mà bỏ qua chạy đây nó có cái ngàm nè à, mình đẩy ra nằm đây nè ha mình bỏ đây thì cái này gọi là lò xo giữ lòng thì cái lò xo này nó sẽ hoạt động là bằng cách là khi mà nó vắt á, thì cái này buông ra cái cần này nó kéo ra thì thằng này nó ôm chặt vô cái cái cái cùm ở đây đó thì ở trên cái kẻ này nè các bạn các bạn để ý nha ở trong cái bu ly nhựa này nó có cái kẻ đây chỗ này cho mình diễn tả quyền hiểu này có cái kẻ ở đây nè cái kẻ rất là nhỏ thì sẽ nằm như thế này nó đi vô cái kẻ đây nè nha ở chỗ này nè cái miếng thép này lú ra có cái kẻ nằm đây đi vô đi vô như thế này đó nó nằm như vậy để khi mà vắt á, thì nó siết chặt cái cái cái cái cầm ở đây bắt đầu quắt một chiều rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ mở 1 2 3 4 con này ra nha quý vị để lấy cái khăn thôi coi như bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở bốn ốc này ra đây có cái chì 13 nó cũng sử dụng một chìa thôi ha mình mở bốn con này ra rồi chút xíu mình sẽ chia sẻ với quý vị là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết á, khi nào hộp số bị hư và khi nào không phải hộp số có những cái trường hợp đó là cái cục xạ nó bị hư mà chúng ta lại phán cái bệnh đó là hộp số hư thì là không được thì cần phải kiểm tra cho kỹ nha thì uh, các bạn biết đó, mỗi một cái máy nó có một cái bệnh đặc trưng không rồi khi mà hộp số nó hư thì nó sẽ có triệu chứng như thế nào và cái biểu hiện ra làm sao cái dấu hiệu để cho cái người thợ người ta nhận biết thì uh, khi mà các bạn biết một cái máy giặt nó sử dụng một cái máy giặt mà nó sử dụng á ví dụ như cái trường hợp khi mà có những cái máy mình đi làm á là khách là báo với mình lại là sao mà giặt nó kêu lớn quá còn có những cái máy người ta báo cũng khách hàng nhưng mà người ta báo là à, sao mà cái giặt thì nó êm nhưng mà sau còn lúc mà nó vắt với lại nó xả nước này kia nọ nó kêu lớn dữ quá thì mỗi một cái thì cái biểu một cái cái dấu hiệu ví dụ như là lúc mà giặt mà nó kêu lớn là bệnh khác lúc mà nó vắt mà nó kêu lớn là bệnh khác và tùy theo tiếng kêu như quý vị ví dụ một cái tiếng kêu nó nghe xe xe xe xe xe xe, thì cái đó là thường thường nó liên quan tới vấn đề của cái bạc đạn và cái nhông còn cái kiểu mà nó kêu cấp cấp cấp cấp cấp lâu lâu kêu cạch cạch cạch cạch cạch cạch kiểu kiểu liên tục vậy đó thì nó liên quan tới cái cục xả thì mỗi một cái bệnh á nó có một cái dấu hiệu để chúng ta biết được ha thì ngày hôm nay mình làm cái video để mà cho các bạn biết được cái dấu hiệu là như thế nào thì chính xác là cái món nào nó bị hư trong cái hộp số này thì ở đây là cái hiện tượng thứ nhất mình nhìn bằng mắt mình khum xuống máy khum khum xuống dưới cái máy hoặc là bây giờ mình dở cái lòng ra ha à, nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm mình không có biết được là cái tiếng kêu nó bị như vậy là bị linh kiện nào thì ngày hôm nay à, bây giờ mình chịu khó mình lật mình tháo ra hết tất cả mình xem nó là như thế nào thì cái dấu hiệu cho mình biết nè dấu hiệu mà đang thui từ lùi nè dầu nhớt chăn tùm lum thì đây là cái sự hòa trộn giữa nước với lại mỡ bò với lại dầu mà để chăm trong cái hộp số nó bị văng ra ngoài là do sử dụng lâu năm thì ở trên này nè các bạn biết không ở trên này nè đó cái này phần dưới nha. bây giờ chúng ta chuẩn bị mở à, cái này ở trên ở đây nó có một cái cái này gọi là cùi trên mà trong cái cùi trên cái kẻ nhỏ nhỏ này là các bạn biết này có có cái lòng đờn ở đây có một cái miếng nó chặn nước lại gọi là cái phốt phốt nằm nhỏ nhỏ này để chi nằm ở trong cái này nằm trong lòng thì nước nó ngập qua khỏi cái này luôn thì sử dụng lâu ngày khi mà cái này nó hoạt động nè đó nó quay qua quay lại như vậy nè cái này rơ các bạn lắc lắc vậy thấy cái rơ nè nó quay qua quay lại vậy lâu ngày cái phốt nó mòn vì vậy cho nên khi mà nó nằm ở trong môi trường nước nước nó sẽ đi theo cái phốt này đi vô trong cái hộp số và nó làm cho cái nhông kể cả bạc đạn của cái hộp số bị hư hỏng luôn ha quý vị ha đó là cái thường cái bệnh thường hay thấy ở chỗ máy sinh vô mình tiếp tục cái này rồi bây giờ à, chúng ta tiếp tục cái phần này hai chúng mình sẽ lấy rồi nè đây cái cầm của nó cùi rất là cứng đúng là nó đang vậy gõ nó cứng nó tới hai cái này là cái ắt mấy người thợ cơ khí này gọi là cái này là cái ắt cục ắt à, gỡ cứng quá Để chút xíu mình à, gỡ cái phần này ra cái thì giờ muốn gỡ cái này ra mình bóp cái này lại bóp này là đó bóp nó phải gịch nó lên có đôi khi mình phải cạo cái lên luôn nha bóp nó đây cái này nó hơi khó các bạn phải theo dõi từng chi tiết các bạn mới mở được mình phải bóp như vậy nè để cho cái thắng nó nhả ra cái thắng nó nhả ra mình mới lấy lên được đây à, giúp mặt đạn này mặt đạn cứng quá phải gõ nó ra mình phải lấy cái xà beng tại mấy anh em thợ nó gà đi cứng quá nè nãy này ra luôn ha nó sẽ tuôn cái này ra chú ý nè khi mà mở sắp ra trên này nó có một cái ờ, nó có một cái bạc đạn gọi là bạc đạn uh, đũa thì trong nghề mình gọi là bạc đạn một chiều hay thì bây giờ chúng ta sẽ mở lúc nãy mình tiếp tục ha mình bóp cái này lại nè đây mình lấy cái tay á mình kê dưới mình gạch đè cái chân chỗ này cứng lại gạch mạnh nó ra đây ra nó bị bóp các bạn để ý nha ở trong cái chỗ này có bạc đạn nè mà nó cái bi nó không phải là bi tròn mà là bi thanh nó dài dài như thế này nằm tuốt trong này vì để cho nên gọi là bà đạn bi bà đạn này bà đạn một chiều thì chúng ta muốn lấy nó phải dùng một cái cái cái cái lối á mình đục ngược nó ra mình đục cái chỗ này nè đó đục mạnh nó ra thì mới có thể dằn ra đây ở đây và cái thiết bị như chỗ này nè à, gọi là gọi là bố thắng mà trong cái cùm bố thắng này nó có cái cái cái cái miếng aminian nằm đây các bạn thấy không là cái miếng alumin nằm đây nè đó thì lâu ngày có những cái máy lâu ngày quá nó mòn và khi mà nó vắt vào đầu chương trình nó bắt chuẩn bị nó dừng lại nó kêu rét rét rét rét rét là cái thằng này ghi ra thì để mà hết cái tiếng kêu đó chúng ta chỉ cần tháo cái này ra mình đi nhờ thợ cơ khí họ dán cái bố này chỗ này lại thì lúc đó chúng ta sẽ uh, khắc phục được cái tình trạng mà cái tiếng kêu mà rét rét rét rét, rét mỗi khi nó vắt á là thằng này ghi ra còn cái tiếng kêu mà nó kêu cờ nó kêu ồn ào mà tăng tốc mỗi một lúc mà nó tăng một tiếng lớn hơn càng ngày càng lớn hơn nữa thì liên quan tới bạc đạn này đây đây đây là cái bạc đạn đũa các bạn để ý nha bạc đạn đũa nè cái cái thanh của nó nó không phải là bi tròn mà nó thanh nó dài dài dài dài rất là nhiều gọi là bạc đạn đũa này cho bạn coi kỹ nè đó cái kết cấu bạc đạn đũa là như vậy nè ha nó từng thanh từng thanh nó dài dài dài dài như vậy đó nhưng mà các bạn này lâu ngày nó nó nó nó xuống nước rồi nó xét tùm lum luôn rồi đây là cái mặt chụp ở đây à, mình tháo ra rồi đó thì để mà cho cái người thợ người ta dễ làm thì mình làm như vậy trường hợp mà tháo như mình á, là cái trường hợp phải biết chắc chắn là cái bệnh là bệnh gì và cái linh kiện nào là linh kiện hư thì mình mới tháo ra còn để mà nhanh gọn á, thì thường thì à, một số anh em thợ mình làm á, chỉ cần tháo hộp số và đưa cho anh thợ cơ khí họ họ họ họ tự làm luôn thì tại vì nói sơ ví dụ cái hiện tượng là ở sau khách nói nhà vắt kêu tự người thợ cơ khí người ta kiểm tra người ta biết và người ta thay thế cho mình chỉ có tính tiền thôi mình về mình bỏ cái công mình ờ, sửa chữa mình bỏ công mình gắn ráp lại đâu đó nghiêm túc đàng hoàng cho khách hàng là được đây là cái cùi quy cái cùi dưới đây ta gọi là cùi dưới các bạn nhìn thấy ha đây là cùi dưới nè quy cái cùi này dính như nè trong đây nó có những cái nhông một chút xíu mình sẽ lấy cái máy cắt ấy. mình cắt đây cho quý vị coi luôn ở đây nè nó phải cắt cái chỗ này ra cắt cái phần trên này ra nè cắt ra hết thì mới loại. thì có phần ở trên này á cái phần ở trên này nó ăn cái thùng á ta gọi là cùi trên đây nè đó cái phần này cái phần ăn vô cái thùng nè nằm ở trên đây và cái mâm nó đặt ở trong này để quay quay quay lại gọi là cùi trên đó còn cái này có phốt nằm đây nè một cái phốt thứ hai cái phốt lớn để mà chặn nước nhưng mà này lâu lâu ngày nó mòn ở đây nó có một cái ờ, lò xo nhỏ xíu xíu rồi quý vị để nại cho các bạn coi à, đó nó tuột ra cái lò xo này nè nó bấu vô thì cái nhiệm vụ là nó giữ cho cái ờ, nó giữ cho cái phốt này ờ, được chặt trở lại và nó bót lại nó không có cho nước nó xuống cái hộp số nhưng mà các bạn biết cái để sử dụng lâu ngày khi mà dùng lâu ngày thì cái tình trạng mà nước nó xuống hộp số là tất nhiên phải có thôi vì vậy cho nên nó mới dẫn đến cái hiện tượng là tiếng kêu lớn khi giặt hoặc khi vắt thì đó hộp số nó bị hư đây chút xíu mình sẽ mổ nếu mà được mình sẽ mổ ra thì cái này cần phải có cái đồ để đóng đóng nó ra như vậy nè đóng ngược ra luôn đóng lối hai cái cốt riêng biệt hết rồi bắt đầu á, là sẽ dùng một cái máy tiện người ta sẽ tiện cái đường ở đây nè khoét nó luôn khoét nguyên cái đường nè mấy cái này lấy ra hết để bên trong nó là những cái nhông nhựa mình sẽ kiểm tra mình phát hiện đó rồi đại khái chúng ta sẽ bỏ này qua thì chút xíu mình sẽ dùng cái bây giờ chúng ta không có máy tiện thì chúng ta lấy máy cắt mình cắt không được cắt đường nữa nè cắt nguyên đường đi ra thôi à, ở đây nó có một cái thứ hai là cái hộp số của thằng Bana thì cái hộp số của thằng Bana này coi coi này LG Bana đây ở à, này LG LG LG LG Bana giống giống nhau thì kết cấu cũng vậy thôi các quý vị nhưng mà nó khác với thằng à, Sanjo ở chỗ là Sanjo nó có nguyên cái mâm sắt nằm ở đây còn cái thằng Bana là nó không có mâm nó chỉ bốn con ốc vậy thôi nha nhưng mà cái dấu hiệu mà thường hay bắt gặp cái bệnh thường hay xảy ra đối với một cái máy giặt à, hiệu Bana đó là cái hiện tượng bị hư nhông hư nhông nhựa nằm ở trong ha thì bây giờ chúng ta cũng đại khái cũng tháo y chang cái kia thôi nhưng mà đây bốn ốc tháo rồi bây giờ đây mình tháo nè các bạn để ý nha cái con LG và con Bana đó nó khác nhau ở chỗ cái cùi cái chỗ cái cái cái cái cái cùi trên nè cái cốt này á, là nó vậy thôi nhưng mà cái cốt của hiệu LG á, là nó, nó ngắn hơn xíu nhưng mà banana này thì nó dài hơn LG nhưng cái hộp số nó cũng giống giống nhau như vậy nè cái kết cấu cũng tương tự nhau thôi đó mình gỡ ra hết cái này là cái lông đền để chụp vô à, lông đình lồng chụp vô vậy nè ha chờ vậy thôi rồi ở đây cũng có cái phốt ở đây nè qua vậy thấy không nó cũng có một cái à, phốt đen để chặn nước đó rồi khi mà chúng ta đi mua mình sẵn đây mình chia sẻ kinh nghiệm mà lúc mà mình làm luôn khi mà chúng ta đi ra mua một cái ờ, hộp số đã qua sử dụng hoặc là chúng ta nhờ người thợ cơ khí sửa chữa thì để mà kiểm tra như thế nào để biết được cái hộp số nó có làm tốt hay không hay hộp số nó còn sử dụng tốt lành hay không thì cách duy nhất bây giờ vậy mình cầm nó mình cầm như thế này nè ha mình quay lấy ngón tay chọt những cái lỗ quay quay thuận rồi quay ngược quay như vậy để xem coi nó có cái tiếng kêu cọc cọc cọc cọc cọc nhỏ không nếu mà nó nghe cái tiếng kêu cọc cọc cọc nhỏ rõ ràng ở trong cái hộp số này cái nhông nhựa của nó lâu ngày quá nó bị mòn rồi hoặc là những người thợ cơ khí người ta lúc mà người ta tiến hành ta lắp ráp lại á nó nó nó bị lệch bánh hoặc là thay thế những cái nhông mà nhông nó cũ kỹ quá rồi khi mà đưa vô quay qua quay lại là nó bị kêu kêu là do hai cái bánh răng với nhau nó không có khớp ha đây cái này nè đó mình thể thử qua thử lại như con này êm rồi mình thử bắt <coughs> thử bắt là bằng cách như thế này làm gì cho dễ cho các bạn dễ xem nè thì các bạn làm vậy đúng không đây nè thử bắt thì lúc mà mình bấm chế độ dắt á trong máy thì không có gì nhưng mà bằng tay bây giờ thử ngoài thực tế mình các bạn thấy nè cái con này mình lấy cái tay mình đẩy nhẹ à đẩy về nó hơi cứng đó đẩy mạnh nó ra nó cứng quá rồi có ốc dặn lại mình đẩy làm sao ngay chỗ này có con ốc nè đó mình đẩy về hướng này để cho để cho nó tuôn ra nè đẩy như thế này nè quý vị à, như vậy thấy không đây chỗ hở này đây nó hở ra nè thì lúc đó mình mới thử bắt được à đó bắt đầu để vậy thì mình thử coi nó bắt nó có bị kêu không không mình quay một chiều rồi thôi nè nhưng mà với điều kiện là phải đẩy cái tay mạnh thiệt ra để chi để ngay chỗ này thằng này á mình phải để ý coi lúc mà nó kéo ra vậy cái cò chỗ này nè nó có bung ra không nó phải hở ra nhiều hơn chứ nếu nó không hở ra hoặc nó hở ít á thì lúc mà vắt á thì nó sẽ bị kêu là lý do là do cái nhông nhựa này nó chạm vô cái thằng này nó bị kêu cạch cạch cạch cạch cạch và nó gây cái tiếng ngọt rất là lớn vì vậy cho nên cái người sử dụng người ta không biết cái gì người ta sợ ha thì quý vị ha chúng ta lưu ý cái đó khi mà mình đi mua hộp số cũ đã qua sử dụng hoặc là khao si đã sửa chữa xong rồi chúng ta cần tiến hành một cái động tác kiểm tra trả lại để phải tránh trường hợp những anh em thợ nhiều khi người ta làm nhiều quá người ta bất cẩn á người ta vô tình làm cái hộp số nó không có đạt yêu cầu rồi mình đi ráp cho khách hàng á, rồi bị người ta hiểu lầm người ta bán vốn la lối đủ thứ á, thì rất là mệt đó là cách kiểm tra ha thì thứ nhất là mình làm lại là thử à, hai chiều để coi nó ngon hay không rồi sau đó mình thử cái chiều này mình bóp như thế này nè đây đây nó có hướng nè các bạn thấy con ốc này không ốc này là chỉnh cái độ dài có ốc vàng vàng nè chỗ này là ốc đỏ đỏ có có mực đỏ nó sẽ chỉnh cái độ dài của cái cần ở đây thì chúng ta chỉ cần bóp vậy thôi cái cần nó hở ra thì lúc đó mình thử sấy thì cái quá trình hoạt động của cái, cái máy giặt nó cũng y chang vậy nó nhờ cái cái cục xả này kéo đi ra nè mình thử lại cho các bạn xem nha nó cũng dạ, hơi cứng nha quý vị à nó về nè đó nó hở dây nè thì lúc đó chúng ta lấy cái tay quay thì các bạn thấy để ý đây cũng có một cái ờ, một cái ờ, thắng bố thắng y chang với con vô kia thôi đó là các bạn xem thì đây là con LG thì cái mô cái mô hình cái mẫu mã thì nó khác với con vô LG á các bạn biết thường nó đã bị hư là hư nhau chứ nó không hư bạc đạn còn cái thằng vô này 10 con đủ 10 thường là hư bạc đạn đó hư bạc đạn một chiều hư bạc đạn cùi trên và cùi dưới nói chung là sẽ hư bạc đạn cái tỷ lệ nó bị hư rất là cao còn cái LG với đồng mana thì cái tỷ lệ hư bạc đạn thì nó ít nhưng mà ngược lại là nó bị hư nhau bạn thấy không cho mỗi một cái hãng nó có cái thiết kế khác nhau vậy cho nên có những cái bệnh mà đặc trưng để mà chúng ta có thể nhận biết được rồi đại khái à, là như vậy nếu mà có thời gian thì mình sẽ ờ, cắt nó ra dùng cái máy cắt cắt để lấy cái trong đó ra thì toàn ở trong này các bạn biết không ở trong đây nè toàn bộ ở trong này ha toàn bộ ở trong này là nhông nhựa không nó tới bốn năm cái nhông nhựa nằm trong đây nè thì lúc đó mình xoay qua xoay lại như thế này nè đó, cái này gọi là ắt ắt là muốn da phải gỡ mạnh nó ra mới được ha. thì nó, nó cái nhông nhựa nó nó nằm bốn năm cái trong đây rất là nhiều và phải tha bỏ bò trong đó ha thì cái này mình phải nhờ thợ cơ khí để mở nó ra rồi thì uh, các bạn biết đó lưu ý một điều khi mà chúng ta tự ý đi mua nhông hoặc là bạc đạn chúng ta có thể mua ở những cái cửa hàng vật tư nhưng mà lưu ý khi chúng ta đóng bạc đạn thì phải cẩn thận để mà đóng không khéo á, nó sẽ gây nên cái hiện tượng á, là cái bạc đạn bị đóng mạnh tay quá đi cái bi nó bị lệch và khi đó là vô tình mua cái máy mới mua cái bạc đạn mới đóng vô mà đóng không đúng cách nó làm cho cái bạc đạn bị hư luôn thì mình vô tình mình không biết mình ráp vô cái máy người ta sử dụng thì lại kêu ôm chợm đó còn đằng này những thời cơ khí người ta có những cái máy ép ép bằng tay nè ép thủy lực người ta ép xuống hoặc là cái máy tiện ta ép vô thì nó rất nhẹ nhàng và nó không gây cái hiện tượng hư bạc đạn đó vậy thứ hai cũng vậy nhông trường hợp nhông đối với những cái bạn mà mua nhông ở bên ngoài à, cửa hàng vật tư á mà tự ý về mình thay cái cách mình sắp nhông mà khắp sắp nhông mà không đúng chiều á nó cũng sẽ quay gây nên cái hiện tượng là nó bị kêu khi mà giặt nó kêu kêu ghê gớm luôn thì đó là cái điều mà mình à, cần lưu ý đối với các bạn khi mà chúng ta uh, sử dụng cái máy giặt thì ở đây hiện tại có hai cái hộp số hộp số của thằng Sanjo và hộp số của thằng LG thì hôm nay mình chia sẻ với quý vị các bạn vậy để chúng ta có một số dấu hiệu chúng ta biết được thì cái ngày hôm nay mình chia sẻ để các bạn biết được cái chính xác là nó bị hư cái món gì ở trong cái hộp số đó còn nếu như những ai à, mới vào nghề hoặc là mình chưa có nhiều kinh nghiệm để bắt cái bình máy giặt thì chúng ta có thể tháo hộp số ra ha mình đưa cho những người thợ cơ khí và nói với họ những cái hiện tượng mà đã gặp ví dụ như là kêu lớn hay là giặt kêu lớn hay là sấy kêu lớn hay là lúc mà nó bắt là lúc kêu cọc cọc cọc cọc thì cái người thợ cơ khí người ta sẽ thử và người ta biết chính xác là cái gì và người ta sẽ thay thế cho mình thì mình chỉ trả tiền thôi nó đơn giản như thế à, còn đối với những ai mà có kinh nghiệm rồi ờ, tháo gỡ nhiều hoặc là sửa chữa nhiều rồi mình biết chính xác món nào mình bị hư thì mình đi ra ngoài cửa hàng mình mua à, để thứ nhất là tiết kiệm được thời gian à, thứ hai là tiền bạc tại các bạn biết khi mà đưa những điện thợ cơ khí làm thì tất nhiên phải trả công của người ta một lần sửa như vậy không dưới 200 ngàn thì công tháo ráp này kia nọ rất là mắc tiền còn mà chúng ta đã biết rồi chúng ta đi ra ngoài cửa hàng mình mua mua đúng cái món mình cần mình về mình tự tháo mình tự ráp vô thì tất nhiên nó sẽ rất là nhanh nhanh hơn mình đưa cho họ làm cái thứ hai mình vừa cái ý của mình hơn thì độ bền nó sẽ cao hơn thì đó tùy tùy theo mỗi người mỗi cách lựa chọn thì ngày hôm nay mình uh, có hai cái hộp số với hai cái à, hãng khác nhau để các bạn có thể uh, biết được nhiều hơn uh, bổ sung thêm cái kiến thức về cái cái cái cái, cái chuyện mà sửa chữa máy giặt cho mình đó đây là LG còn uh, để coi một hai hôm nữa mình có thời gian mình sẽ bung cái máy inverter này ra đằng sau lưng các bạn nè đây bung cái máy này ra đây là cái máy inverter 9 kg Toshiba nha quý vị thì sẽ bung nó ra rồi à, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cơ cấu cũng như cái quá trình hoạt động của nó nó sẽ hoạt động như thế nào tất nhiên sẽ khác với cái này khác rất là nhiều tại vì trong đó nó có rất là nhiều chi tiết và có rất là nhiều cái một số bắt đầu cảm biến rồi dây nhợ dưới cái motor rất là nhiều tại nó là khởi động trực tiếp chứ không phải là gián tiếp thông qua dây coro nữa mà là nó một trục một trực tiếp thẳng lên luôn là cái hộp số với là cái cuộn dây điện nó kết hợp với chung nhau nó thiết kế một bộ dính với nhau luôn thì nó nó, nó đòi hỏi cái người thợ phải có kinh nghiệm hơn nữa thì mới tháo mình có thể làm được chuyện đó được nha quý vị ok xin được tất cả cảm ơn tất cả mọi người người rất là nhiều đã dành thời gian để xem cái video uh, cùng uh, tìm hiểu cũng như là tháo rời những cái linh kiện của các hộp số uh, Sanjo và cái LG này để chúng ta cùng nhau uh, bổ sung thêm kiến thức và có thể bắt một cái bệnh uh, tương đối cho nó chính xác và thay thế cho nó nhanh nhẹn và lẹ làng hơn đỡ mất thời gian và tiết kiệm được cái tiền của mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem xin hẹn được gặp lại tất cả các bạn ở cái video tiếp theo thiết thực hơn ở video tiếp theo có thể mình sẽ làm một cái video về máy giặt nữa để các bạn có thể uh, có những cái trường hợp giống như là uh, hiện tượng là nước nó cấp vô mà không giặt hoặc là nước đã mở rồi vòi nước đã mở rồi mà sao nó không có cấp nước vô trong thùng thì đó là những cái mình lặt vặt thôi đối với người trong nghề như mình mình thì gọi là cái mình lặt vặt mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn để khi mà chúng ta sử dụng ở những nơi mà nó xa xa những cái chỗ mà kêu thầy kêu thợ và đã khó khăn trong việc kêu thầy thợ đến làm thì chúng ta có thể tự ở nhà làm được nha quý vị ha rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều hẹn gặp lại xin chào